Rồi ok mến chào uh, quý vị và các bạn đã đến với video tiếp theo của Lúa TV ha. Thì các bạn ơi, hiện tại mình đang đăng nhập tên app Sacombank Bay của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái video đó là hướng dẫn các bạn nhận 50k miễn phí từ app Sacombank Bay nha các bạn. Mà và những cái phần quà hấp dẫn ha. Thì đây là cái vòng quay may mắn từ app Sacombank Bay. mà để mình mở cái app này lên cho các bạn xem ha. Thì đây là cái à, thể lệ chương trình này đó và bên trên là cả những cái phần quà rất hấp dẫn rồi thì ok các bạn ơi thì để để có những cái phần quà như thế này thì nó sẽ tính theo lượt nhưng bạn mỗi một lượt quay thì các bạn sẽ có cơ hội trúng được một trong những cái phần quà như thế này và thể lệ để tham gia chương trình là các bạn phải ờ, chỉ cần giới thiệu ờ, cài đặt app ờ, bay cho một bạn khác thành công và thực hiện giao dịch nạp tiền đó khoảng 50.000 nha các bạn thì nạp tiền thành công mới được nha các bạn để mình à, mình sẽ vô mình à, mở cái à, những cái chương trình khuyến mại nó cho các bạn xem nha ok đây các bạn để mình truy cập vô phần thông báo nè đó trên phần thông báo thông báo tất cả các bạn có thể vô và nộp tất cả ha hoặc là các bạn vô cái mục là tên hệ thống nè hệ thống thì những cái thông báo quan trọng nó gửi cho bạn đó thì đây nó có tất cả các những cái thông báo khuyến mãi cho các bạn hay thông báo khác nè đó các bạn chọn vô cái mục là nhà tôi là ba đại liên kết qua email đó đây là con chương nền khuyến mãi nó đang đang dành áp tặng dụng tặng các bạn thì bên trên các bạn sẽ thấy là nó sẽ tặng năm ngay 50 ngàn trên một lượt giới thiệu ha đó, để mình mở chi tiết chương trình này ra cho các bạn xem nha rồi thì ok đây là những cái chương trình khuyến mãi của nó đây chi tiết cụ thể như các bạn thì áp dụng từ ngày 1 tháng 6 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2021 những cái ưu đãi như bạn à, xác thực danh tính qua IK à, miễn phí tài khoản hay là tặng 50.000 đồng Việt Nam đồng thêm lượt giới thiệu cho khi bạn lừa tải app Sao Bay à, cho một bạn khác thành công và liên kết thành công và thực hiện nạp tiền nha bạn nạp tiền à, hoặc là nạp tiền điện thoại hay là chuyển tiền đó thành công thì các bạn sẽ nhận được một cơ hội quay số trúng thưởng đó thì đây những cái cơ hội đây ở bên dưới là những cái à, thể lệ à, để mà mình trúng nha giải đặc biệt vàng hay à, là giải nhất giải nhì đây các bạn thì mình đã có để video cách hướng dẫn liên kết app sao mang bay các bạn trong cái phần mô tả hoặc là bên dưới bình luận và cái cách giới thiệu bạn thì một hồi mình sẽ kế tiếp mình sẽ giới thiệu luôn đó chỉ cho các bạn cái chỗ mà để giới thiệu bạn bè thành công luôn nha đó. thì cái cách giới thiệu cũng rất đơn giản các bạn chú ý ờ, quan sát kỹ giùm mình đó đây ha để mình mở chi tiết cụ thể từng cái thể lệ cho các bạn xem ha rồi Ok các bạn ơi thì để không mất thời gian của các bạn ha khi mà các bạn liên kết app Sacombank thành công cho một bạn ha thì mình sẽ chỉ cho chỗ các bạn mà nhập cái mã giới thiệu nha cái mã giới thiệu mà để mà các bạn được hưởng ưu đãi á thì các bạn trước các bạn phải truy cập vô app Sacombank giúp mình đó, đây đó các bạn à, nhìn kỹ ha thì chỗ bên dưới cái phần mô tả cái phần giao dịch này bên phải nè các bạn chọn vô đây đó thì khi mà liên kết thành công á thì các bạn sẽ kéo xuống đây kéo xuống lúc dưới giùm mình ha quên lộn để mình kéo từ tên cái màn hình đế chính nó là đây ha thì các bạn sẽ kéo xuống lúc dưới giùm mình luôn đó thì ở bên à, bên phải có chỗ là giới thiệu bạn bè nè đó khi mà cái bạn nào mà mới liên kết thành công á, thì sẽ có cái hình giao diện như thế này để mình nhập mật khẩu vô ok các bạn ơi thì khi mà các bạn giới thiệu thành công á thì à, cho một bạn mới thì trên cái app của bạn mới có như có cái giao diện như thế này đó là chỗ giới thiệu bạn bè đó bên trên đó là cái số điện thoại của một người bạn của bạn ha đó và bên dưới là cái chỗ nè nhập mã giới thiệu bạn nè ha mình sẽ à, nhấn vô chỗ này thấy không đó thì nó có sẽ có ờ, cái mã giới thiệu đó thì chỗ mà nhập mã giới thiệu thì các bạn nhập nhập cái số điện thoại mà có cái người cần giới thiệu như các bạn như bạn giới thiệu thì bạn nhập cái mã giới thiệu của bạn vô là cái số điện thoại của bạn nha đó sau khi nhập xong thì mình nhấn xác nhận chỗ này đó là xong đó rồi như vậy là mình và và khi mà các bạn muốn có được 50 ngàn thì các bạn nhắc nhở bạn mình là nạp tiền nạp tiền hay là chuyển tiền các bạn tại vì hiện tại sân bay chuyển tiền hoàn toàn miễn phí và nạp điện thoại thì rất có, có nhiều ưu đãi lắm các bạn rồi sau khi nhập mã giới thiệu thành công ha thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chỉ khi mà cách bạn kiểm tra lại cái à, mình có được giới thiệu thành công hay không thì các bạn sẽ kéo vô vào chỗ giao dịch nè các bạn kéo lúc dưới giúp mình đó bạn vô điện thoại của bạn đó nha các bạn nào à, đây mình sẽ kéo lúc dưới rồi cái bạn chọn mục mà giới thiệu bạn bè nè đó bạn nhấn vô đây bên phải góc cuối cùng các bạn thì đây bên trên là cái số điện thoại của bạn ha thì người bạn à, giới thiệu là nó sẽ nằm bên dưới nha các bạn được giới thiệu về bạn á nó thì bạn à, nếu bạn giới thiệu thì nó sẽ nổi lên bên điện thoại của bạn bên đây ha đó là mình sẽ kiểm tra được là mình có biết mình được giới thiệu hay không ha đó rồi thì sau khi mà giới thiệu thành công á thì mình sẽ à, hướng dẫn cho các bạn kiếm thêm 50.000 tiền điện thoại nha các bạn cái cách này cũng rất đơn giản đây À, để mình hướng dẫn các bạn kiếm 50.000 à, từ các điện thoại à, từ điểm thưởng nha các bạn đây để mình truy cập vô phần giao dịch đó, mình sẽ kéo lúc dưới đây mình sẽ kéo về chỗ là khách hàng thân thiết nha các bạn kiếm cái mục là khách hàng thân thiết giúp mình đó, đây ha chỗ là khách hàng thân thiết nè đó, các bạn chọn vô đây đó truy cập vô đây mình mình đây các bạn khách hàng thân thiết nhấn vô đó thì bên trên các bạn có thể thấy là đây là số điểm thưởng của mình ha mình hiện tại mình có 540 điểm ha thì à, các bạn biết vì sao mà mình có số điểm tiền thưởng đấy không thì mình cái này là mình khi mà mình xài thẻ tín dụng á các bạn nào có thẻ tín dụng thì các bạn nên à, xài cái này đó thì sau khi bạn thực hiện giao dịch rút tiền hay chuyển tiền thì nó đều có à, cộng điểm cho mình ở bên à, bên trái nè đó chỗ nhận điểm ha thì bạn mở lên thì các bạn sẽ thấy những cái giao dịch mà mình được cộng điểm ở đây đó hay là bạn thanh toán hay là quẹt thẻ gì á mỗi lần thanh toán quẹt thẻ nó sẽ cộng điểm cộng dồn cho bạn và nhiều lần vậy đó thì nó sẽ tích điểm được nhiều và, và các bạn có thể đổi quà và đây là cái lịch sử đổi quà của mình đó mình đã đổi được 500 điểm rồi và hiện tại mình cũng có được 500 mấy điểm nha các bạn thì 500 điểm này mình sẽ có thể đổi được một cái cạc điện thoại nha các bạn và nếu mình nhiều điểm hơn mình thì đổi được nhiều cái cạc hơn đó thì à, cũng còn một cách một cách nữa để mà đây là những phần quà khuyến mãi ha cũng còn một cách để mà các bạn nhận điểm à, thưởng à, từ Sacombank các bạn khi mà các bạn đặt lịch hẹn á đặt lịch hẹn giao dịch trên Sacombank à, khi mà các bạn giao dịch giao dịch tại quầy tại quầy á thì ngay ngày ngay ngày sinh nhật của bạn thì các bạn sẽ được khi mà bạn chỉ cần thực hiện một giao dịch hay chuyển tiền rút tiền ngay ngày sinh nhật của bạn bạn cũng có thể nhận được 500 điểm nha các bạn rồi ok các bạn ơi ngoài việc đặt lịch hẹn trên sao bay ha thì nếu mà các bạn nào có giao dịch tại quầy á mà khi mà những cái quầy phòng giao dịch mà có máy bóc số tự động á thì các bạn à, khi giao dịch à, để nhận 500 điểm á, thì ngay ngày sinh nhật của mình á, thì các bạn khi mà à, bóc số á thì các bạn chọn vào cái chứng minh nhân dân ha thì bạn nhập số chứng minh mình vô vì khi mà nhập vô đó thì nó sẽ đổi toàn bộ thông tin của mình vô và khi giao dịch mình sẽ được cộng 500 điểm liền ngay lập tức ha các bạn thì lưu ý giúp mình là phải nhập chứng minh nhân dân nha thì một số chỗ thì nó sẽ nhập tên còn bạn bạn sẽ nhập chứng minh nhân dân cho mình rồi ok các bạn ơi thì đây là những cái cách mà để mình à, chỉ cho các bạn nhận 50k à, hay là những cái à, điểm thưởng từ app Samsung Bay ha thì chắc mình cũng xin phép dừng video đây ha thì mến chào các bạn hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo bye bye các bạn